cho qua mấy đứa cho qua mấy đứa chó bè này con nào cũng lấy như khủng long các bạn con nào nhìn cũng to rồi to Ô, quên lấy bịch tôm lên nữa chứ chơi lưỡi hà bá luôn Hả? nay chơi lưỡi chà bá luôn nhỏ cá nhỏ Đó. À. nhỏ đi Hả? nhỏ nhỏ mà nhỏ hàng nó có nhỏ gì uh. rồi Cái nhíp nãy đưa cho bóp lấy à, Đâu nãy lấy cái nhíp đâu lấy cái kéo qua Trời lấy kéo làm gì Hả Lấy cái nhíp lấy cái kéo Bị kêu, bị kêu cái kéo okay. Cái máy này có, có chỉnh ra không uh, Có anh Có tròn ờ, bên tay trái bên tay quay á có vòng à. tròn á chưa đứng chưa lên cá không dám la hả <laughs> bắt kẹp không bắt kẹp không mèo lắm á ghê <laughs> ghê <laughs> có cảm giác rồi

câu cá nâu mà dính bè quịch nè mọi người bè quịch này là ở trong ờ, bè người ta nuôi xảy ra dưới bè này nuôi cá chẽm nè anh em cá ờ, tầm 3 4 kg 5 kg quá trời luôn nhiều lắm đó nhìn đen nước luôn á là cá chẽm không chứ không phải là bóng đâu Ồ, nhìn đã không bên cái ô này là nuôi cá đù cá đù mỹ á ó quá trời luôn không cá đù này cũng ăn lua nha mọi người nhìn cái con cá này đau lòng lắm các bạn các bạn biết cá gì không à, cá chét con á cái này là do ghe cào người ta cào lên nè rồi à, mấy cái chỗ à, nuôi cá người ta thu mua những cái con cá nhỏ nhỏ gì đó cá chét mà mình câu trong đầm thì nó may mắn là nó chui vô đó nó sống được thời gian còn này mới đẻ thôi à sản uh, bị uh, cạn kiệt dần là do những cái cây cào như vậy đó mình thấy ghê ớn ha luôn đứng đứng đứng vậy không á ăn mắc dài hay hả bưởi hay hả bưởi mắc dài quá hả ừ. <laughs> trời ơi mau ếch bỏ tay móc hả hồi nãy đang lo gỡ cái con cá ờ, mau ớt thì bị uh, cái cần ờ, titan bị bị kéo bay luôn các bạn kéo rất là nhanh luôn biết có con cá gì rất lớn nha sâu lắm á ở đây sâu lắm không đây bao nhiêu mét hả à, ờ, nước đang xuống rồi nó, nó cạn rồi. nước xuống đỉnh rồi câu đen quá các bạn ơi mình mất một cây cần ông anh cũng bị mất một cây cây xô cá đây ờ, không biết có cái gì ở dưới nó to lắm thả xuống đáy chưa chạm đáy không qua đây mới đủ sáng nè à, ngược sáng bốc qua bốc à, bà con xem clip của mình mà bà con thấy cái clip của mình nó giúp bà con xả được chút xíu stress sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi về á thì bà con nhớ ủng hộ mình một nút đăng ký kênh nha ví dụ như mà bà con nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ mình rồi á thì bà con à, tặng cho mình xin một nút like ha cũng như là một lượt chia sẻ nè để cái kênh cũng như là cái clip nó được nhanh chóng phát triển nha các bạn cái nút like các bạn nhìn nó nhỏ như vậy thôi nhưng cái tình cảm nó mang lại là hơi bị nhiều quá nha nhớ nha bà con chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều luôn bye bye